mà một trong những dòng điện thoại Betu bền nhất mà pin cũng lâu nhất ví dụ như là pin Betu C10s dùng cho máy đó một ngày rưỡi đi hơn ngày đi bỏ vào đây dùng phải hai ngày mấy ba ngày đó là cái đặc biệt tất cả những sản phẩm của kỳ lạnh luxury là sưu tập những tiêu chí về ruột nguyên bản nguyên dinh chính hãng và đẹp xuất sắc là như mới Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury Hôm nay một chủ đề về sản phẩm điện thoại Với một background đẹp về những siêu phẩm chế tác nữ trang vàng 18 và kim cương thiên nhiên của Kỳ Lân Kỳ Lân trân trọng giới thiệu chi tiết về siêu phẩm này Đây là chiếc điện thoại Virtu Ascend X Đây là một siêu phẩm điện thoại Mà một trong những dòng điện thoại Virtu bền nhất mà pin cũng lâu nhất nghe gọi âm thanh chuẩn cũng gọi là tương đối nhất với một siêu phẩm này thì không còn gì để mà kỹ năng diễn tả về sản phẩm này cả vì đây là một siêu phẩm đẹp như mới đẹp xuất sắc đẹp mà hoàn hảo đẹp không một tì vết từ chất liệu cũng như là mọi khía cạnh chất liệu đẹp nè vỏ nè da chính hãng tuy không phải là mẫu điện thoại Virtu Signature S dài bởi vì dòng kia là dòng đời cao hơn và giá tiền nó cao hơn nhưng cũng cục pin này sử dụng cho sản phẩm này để vào chiếc điện thoại sẽ dùng chung pin với Virtual Signature S dài mà thì cũng cục pin Virtual Signature S bỏ vào máy này thì máy này ví dụ như là pin Virtual Signature S dùng cho máy đó một ngày rưỡi đi hơn ngày đi bỏ vào đây dùng phải hai ngày mấy ba ngày đó là cái đặc biệt và đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe âm thanh của tiếng chuông siêu phẩm mà chúng ta đang xem kỳ lân review. Tiếng chuông này cũng là tiếng chuông riêng của hãng Vitu. Và đẹp quá gọn quá tuyệt vời quá đây là cái hộp sản phẩm rất là cao cấp và đẳng cấp bởi vì đồ đẳng cấp thì bao giờ cũng phải là đẳng cấp tất cả mọi chi tiết từ hộp phụ kiện và tất cả mọi chi tiết luôn rồi em mở hộp nắp hộp giùm anh ok đây là siêu phẩm em cầm giùm anh luôn nha ok gồm có sản phẩm nè và một quả pin hãng new chưa qua sử dụng nè pin chính hãng chưa qua sử dụng pin mới và sạc sạc Bridget Lân Luxury bên trong nắp hộp này thì có thông tin phiếu bảo hành của Kỳ Lân Luxury mọi thông tin thông số thì Kỳ Lân sẽ viết ở bên trong này đây là cái cặp widget đây là cái thông tin về lanh và một điều đặc biệt siêu phẩm này là rung rất là mạnh nha rung rất là mạnh đây rung rất là mạnh tiếng rung cực kỳ mạnh luôn điện thoại quay luôn à điện thoại quay tròn luôn điện thoại quay luôn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 và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe đăng ký kênh youtube này cũng như like, like, like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳ lăng luxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lăng hoặc gọi gọi hoặc là kết bạn qua Zalo hotline 0901 247 247 của Kỳ Lăng Luxury nhé đội ngũ của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả những gì liên quan đến dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến tất cả các khách hàng xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại